Hello xin chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 của mình cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog kênh phong thủy tử vi trong đời và đây là những vật phẩm phong thủy mình đã giới thiệu trong các clip những vật phẩm đây là cũng vật phẩm chấn chặt lại ngôi nhà khi ngôi nhà chúng ta quay về hướng xấu ngôi nhà xấu rồi là vật phẩm là thu hút công dân tài lộc cho chúng ta rồi là Phật bản mệnh cho từng tuổi vòng phong thủy cho từng cung từng mệnh nhé thì năm nay cuộc đời của mình cũng gần 40 rồi con chưng các bạn thì các bạn thấy clip của mình hay ý nghĩa các bạn nhớ đăng ký kênh like chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé thì hôm nay quay trở về vấn đề thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ với bạn về vấn đề đó là sao thủy diệu cái ngôi sao thủy diệu có ý nghĩa như thế nào tốt hay là xấu sao thủy diệu tốt hay là xấu và cách cúng sao dài hạn của ngôi sao thủy diệu thì ai mà dính vào năm sao thủy diệu thì các bạn sẽ biết thì sẽ biết à năm nay 2019 là sao thổ tú chiếu mạng này đó thì bước sang năm 2020 sẽ là sang năm tiếp theo sẽ là sao thủy diệu chiếu mạng thì ai dính vào sao thủy diệu chiếu mạng thì xem tốt hay là xấu ở clip này nhá rồi mình sẽ chia sẻ luôn thì cái ngôi sao thủy diệu này là tốt nhá tốt sao thủy diệu này là tốt nhưng lại kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch có nghĩa là tháng trong trong cái năm này có tháng 4 tháng 8 âm lịch là hơi xấu hơi xấu nhé thì cái ngôi sao này chủ thể về là tài lộc hỷ sự tài lộc hỷ sự và bị kiên kỵ vào tháng 4 tháng 8 là không lên xuất hành đi sông đi biển nó liên quan về đường sông đường biển nhé không tốt sẽ bị tai nạn về đường sông đường biển nên chắn không đi biển đi sông đi biển nhé và hãy giữ gìn những lời ăn tiếng nói của mình không kéo sẽ là thị phi nhất là đối với nữ giới nhé đối với nữ giới nếu không sẽ có những tranh cãi rồi là lời qua tiếng lại nhé đấy các bạn để ý thì cái ngôi sao thủy diệu này nói chung là nó vừa tốt lại vừa vừa tốt và vừa xấu thì nó chỉ có xấu vào tháng 4 tháng 8 âm lịch thôi các bạn nhé thì đó thì mình nên kiên cữ vào tháng 4 tháng 8 là không nên xuất hành đi sông đi biển nhé không đi xa xuất hành đi sông đi biển rồi hãy là để ý những lời ăn tiếng nói của chúng ta không cẩn thận mà sẽ bị tai vạ nhé nhất là về nữ giới đó không nên hơn thua tranh cãi với người ta làm gì tại vì cái năm này năm này cái năm tuổi sao chiếu mạng của mình nó không tốt đường gì cả nên chúng ta đừng nên cố cãi cố hơn thua làm gì chỉ đem lại thiệt hại cho chúng ta và thị phi thị phi cho chúng ta nó không tốt đó thì cái sao rồi thủy diệu này thì nói chung là về tiền bạc nó cũng chỉ gọi là may mắn về tiền bạc về hí sự về công việc nó hạn chế là điều ăn tiếng nói mà thôi nhé rồi nó nó kỵ là kỵ à, nếu ai mà mạng hóa nhá thì nó cũng là kỵ lắm đó kỵ cả mạng hóa nếu ai bị ai ai mà mạng hóa mà bị năm nay sao chứ mà chính mình luôn mà mạng hóa mình là mạng hóa luôn thì lại càng xấu thì nó càng xấu nhất là tháng 4 tháng 8 thì các bạn hãy chú ý vào hai cái tháng này đặc biệt tháng 4 tháng 8 này hai cái tháng này cực kỳ là xấu cho chúng ta cả nam lẫn nữ nên để ý thứ nhất là không xuất hành đi xa không đi sông không đi biển thứ hai không giữ mình giữ mình không nên luôn là va chạm nói ăn tiếng nói với người khác không nên tranh cãi hơn thua với người khác trong những hai tháng này tháng 4 và tháng 8 nhé đó thì chúng ta nên hạn chế lại thì cái tai họa nó sẽ qua thôi đó thì mình xin chưa chia sẻ luôn cho các bạn về vấn đề cúng sao giải hạn cho cái tuổi này luôn nhé cúng sao giải hạn nhé thì sao giải hạn này của sao thủy diệu này thì chúng ta lên thì thuộc này thì thuộc về hành thủy nhé. sao thủy duyện thuộc về hành thủy mỗi tháng xuất hiện tại hướng bắc nhé. có nghĩa là mỗi tháng mỗi tháng nó xuất hiện vào hướng chắn bắc đó vào ngày 21 âm lịch nhé vào ngày 21 âm lịch tức là vào giờ hợi nhé giờ hợi là từ 22 giờ tôi tính 24 giờ có nghĩa là từ 10 giờ tối 10 giờ tối cho tới 12 giờ đêm là ngôi sao này sẽ xuất hiện trên bầu trời chiếu mạng thì vào ngày 21 âm lịch âm lịch hàng tháng thì chúng ta nên biết cái thời gian này từ 10 giờ đến 12 giờ đêm này chúng ta lên bảy vị chúng ta lên bảy vị nhá bảy vị và quay cái bàn bảy vị về hướng chắn bắc và chúng ta bày vị là hoa đăng trà quả phẩm oán năm cốc nước lã và gạo muối nhé và gạo muối đó rồi thì đúng cái giờ đó thì chúng ta lên khấn nhé và đúng cái giờ đó thì chúng ta lên khấn nhé là khấn là thủy diệu tinh quân đó thì ví dụ như là ấy đó cái câu đầu tiên bốn câu chữ đầu tiên chúng ta nói là thủy diệu tinh quân rồi chúng ta cầu đó, chúng ta sẽ quay mặt về hướng chắn bắc rồi là chúng ta sẽ cầu là cầu lôm cầu lôm mà mình nguyện gì mình ước gì mình muốn gì cầu về là bình an hay tiền tài hay là vấn đề là là là, là họa tai hay là cầu cái gì đó thì chúng ta tự cầu thôi chúng ta cầu lôm thôi thì mình xin thưa các bạn nhé thì ở đây thì là hoa đăng trà quả và phẩm oán thì phẩm oán dân miền Bắc thì có dân miền Nam không có cái đó đâu nên là các bạn cũng đừng lo có cũng được mà không cũng chẳng sao tại vì là mình mình nạp theo đúng cái tâm của mình thôi mình làm theo đúng cái tâm của mình mình có thì mình bày mình không có thì mình cũng chẳng sao cả mình cũng không bày nhá chứ đừng có đi vay đi mượn rồi phải đi kiếm bằng được nó, nó, nó, nó cũng không tốt coi tốt nhất là mình làm theo cái, cái nương tâm của mình còn theo nương tâm thì cứ mỗi một hàng tháng cứ hàng tháng vào 21 âm lịch vào giờ 10 giờ tối và đến 12 giờ khuya chúng ta lên bảy vị và cũng sao giải hạn nhé thì hoa đang trả quả rồi phẩm oán rồi là à, gạo gạo muối rồi là năm cốc nước lã nhé năm cốc nước đã và 12 ngọn đèn các bạn nhớ là 12 ngọn đèn thắp 12 ngọn đèn nhé không các bạn không có đèn thì chúng ta thắp 12 ngọn nến ngọn nến cái đèn cầy á, 12 cái đèn cầy 12 ngọn nến rồi quay mặt về hướng chắn bắc chúng ta cầu tinh quân nhá thủy diệu tinh quân rồi chúng ta cứ cầu gì đó thì cầu cứ cầu đi rồi khi chúng ta để đến cái tàn nhan nó đã tàn sắp tàn hết rồi chúng ta mang hết cái vật phẩm lễ vật này chúng ta cho gọn vào một cái bọc cho gọn vào một cái bọc chúng ta mang ra ngã ba ngã tư đường chúng ta bỏ ở góc ở góc đường đó để làm gì để vật phẩm nó ăn được nhé vật phẩm đó là sẽ ăn được sẽ người khác thấy ăn được người ta sẽ đem đi thì người ta đem đi có nghĩa là người ta sẽ đem cái tai họa của mình đi coi như là mình sẽ được giảm bớt phần hạn đó đi nhá đó rồi là về về cái cái gạo muối thì chúng ta mang cũng ra ngã ba ngã tư đường chúng ta rắc dắt vung vậy để làm gì để là coi như là mình làm từ thiện cho những bọn vũ quỷ ở dưới âm binh ở dưới nó ăn coi như làm phước làm đức nhớ làm phước làm đức đấy nhá thì các bạn nên chú ý cho mình về vấn đề này nhé thì đó thì là chúc các bạn may mắn và nhớ lời mình là cứ vào 21 ngày 21 âm lịch hàng tháng lên cúng sao dài hạn từ 10 giờ tối cho đến 12 giờ đêm sẽ tốt cho chúng ta mà thôi nhé thì sẽ tay qua mặn khỏi nhé thì đó video của mình đến đây là kết thúc là xin chào tạm biệt các bạn các bạn thấy cái clip này hay ý nghĩa các bạn đăng ký kênh cho một like chia sẻ clip cho mọi người cùng xem mọi người cùng biết để mọi người cùng tránh nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều